thi cùng họa mi bao nhiêu chúa chiêm di cùng bao cô ca sophie chút sốt son tung tăng chiếc váy son nhịp theo tiếng ếch vang giòn rồi chú là chú ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà chú học thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng họa mi bao nhiêu chú trên gì cùng bao cô cá sophie nghe cho chúng tôi sống cho chúng tôi thi cùng họa mi bao nhiêu chúa chiêm di cùng bao cô ca sophie nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chi cười khi son tung tăng chiếc váy son nhịp theo tiếng ếch phan son cho chúng